tương đương nhau đó GLC 200 uh, Formatic với mức giá là 2 tỷ 099 triệu cũng như là GLB 200 với mức giá là 1 tỷ 999 triệu thì thực ra hai chiếc xe này đang trên nhau là 100 triệu các bạn đó nhưng mà hai cái chiếc xe này ở ờ, uh, nó có một cái sự đối đầu với nhau ha đó cạnh tranh với nhau các bạn mặc dù là à, hai người anh em với nhau cùng một phân khúc ha cùng trong một cái gia đình đó nhưng mà nó có rất rất là nhiều thứ đối lập nhau và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng di xem thật kỹ hai chiếc xe này và các anh chị các bạn có thể là chọn cho mình một cái chiếc xe nào đó thì các bạn có thể là comment cho di biết ha ok về phần thiết kế bên ngoài về phần thiết kế bên ngoài thì các bạn cũng sẽ thấy là Mercedes-Benz GLC 200 Formatic với lại GLB 200 AMG của chúng ta cũng có những cái nét đối lập nhau đó thì các bạn sẽ thấy nè GLB 200 thì chúng ta sẽ được thiết kế giống như là một cái khối vuông vắn với nhau ha các bạn nhìn thấy nó toát lên cái sự à, thể thao cũng như là mạnh mẽ của một cái chiếc xe SUV nhưng bên cạnh đó thì GLC của chúng ta thì được thiết kế nó mang cái dáng dấp mềm mại hơn cũng như là những cái đường nét thì nó được thiết kế là bo tròn nè đó thì với chiếc cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC à, này các bạn thì Duy nghĩ là đối với lại mọi cái như là à, độ tuổi ha chẳng hạn như là trẻ các anh chị trẻ đi cũng được hoặc là anh chị lớn tuổi đi cũng được ha cũng như là nam hoặc là nữ chúng ta đều thích hợp với lại cái phong cách thiết kế của chiếc xe Mercedes-Benz GLC này đó bên cạnh đó thì GLB của chúng ta thì dành cho những các bạn trẻ nó cá tính hơn một chút xíu ha những bạn trẻ yêu thích à, coi như là thời trang cũng như là là là cái nét thể thao của chiếc xe này đó. về phần thiết kế thì các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ đối lập nhau đó ngoài ra thì đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 này thì được thiết kế là với 7 chỗ ngồi trong khi đó là GLC của chúng ta là 5 chỗ ngồi thôi đó thì thật ra thì với cái kích thước giữa hai cái chiếc xe này gần như là giống nhau đó nhưng mà thì đó đối đối với cái người tiêu dùng của chúng ta các bạn thì sẽ có hai cái đối tượng khách hàng khác nhau đó chẳng hạn như các anh chị mà um, chỉ cần là 5 chỗ ngồi thôi thường xuyên là di chuyển với lại bốn người hoặc là 5 người thôi thì Duy nghĩ là Mercedes-Benz GLC thì đủ đáp ứng rồi đó và ngoài ra GLB thì uh, đối với cái hàng ghế sau bạn cái xe này là mặc dù nói là cái chiếc xe 7 chỗ bạn nhưng mà hàng ghế sau thường là uh, thông thường các anh chị thường là gặp xuống à, để chở đồ đó nhưng mà bên cạnh đó trong những cái trường hợp cần thiết thì chúng ta lại có thêm hai chỗ ngồi thì đôi khi nó lại tiện lợi hơn ha thì à, ngoài ra thì à, đối với cái phần mà thiết kế bên ngoài thì các bạn sẽ thấy nè à, ở phần đuôi xe giữa hai cái chiếc xe này nó cũng có một cái cái cái cái sự đối lập nhau nữa các bạn đó, các bạn thấy nè phần đuôi xe thì được thiết kế rất là thể thao nè với những cái uh, cánh lướt ờ, lướt gió ha nhìn nó ngầu hơn cũng như là bô của chúng ta được là bô kép và và vuông ha à, thì đuôi xe của chiếc xe của GLB của chúng ta vẫn được thiết kế nhìn nó nó nó mang đậm cái tính chất thể thao trong khi đó thì cái GLC của chúng ta nè các bạn thấy nè à, nhẹ nhàng hơn mềm mại hơn à, bây giờ Duy sẽ mở cốp cho các bạn xem uhm. thì đối với các chiếc xe GLC của chúng ta được thiết kế là 5 chỗ ngồi thôi cho nên là phần cốp xe khá là rộng rãi cũng như là ở dưới này chúng ta sẽ có một cái bánh xe dự phòng cũng như là những cái đồ dùng để mà chúng ta thay lớp xe đó thì GLC này các bạn là hướng tới một cái chiếc xe SUV một chiếc xe đi đường dài cho nên là à, nhà sản xuất sẽ trang bị thêm lớp dự phòng cũng như là là dụng cụ để chúng ta hai lớp xe đó bên cạnh đó thì GLB của chúng ta đó, thì hướng tới là dành cho những cái đối tượng khách hàng là di chuyển trong thành phố nhiều ha cần một cái chiếc xe nhỏ gọn với nhiều chỗ ngồi hơn cho nên là cái phần thiết kế ở cái cái phần cốp xe nó cũng sẽ khác ha xe của chúng ta thì không có lớp xe dự phòng cũng như là GLB của chúng ta này thì được trang bị là cái lớp xe thai fit thôi đó, có dụng cụ để bơm và vá xe ha. À, ok vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem cái phần thiết kế giữa hai cái chiếc xe này có những cái tính chất đối lập nhau bên cạnh đó thì về phần công nghệ cũng như những cái trang bị tiện nghi thì sẽ như thế nào đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 này thì được trang bị là à, cái camera lùi ở phía sau thôi trong khi đó là Mercedes-Benz GLC của chúng ta được trang bị là camera 360 độ ha à, chúng ta sẽ có thể là quan sát được toàn cảnh của một chiếc xe khi mà chúng ta di chuyển trong những cái đường hẹp thì thực ra camera 360 độ vẫn um, giúp ích cho chúng ta rất là nhiều các bạn nha à, ngoài ra thì Mercedes-Benz GLB 200 đối với cái phiên bản này các bạn đây là cái phiên bản mà à, 2021 rồi nhưng mà đối với phiên bản này thì hiện tại là bên Duy đã hết hàng và chuẩn bị là lên cái phiên bản 2022 thì tay nắm cửa của chiếc xe Mercedes-Benz uh, GLC 200 Formatic này là keyless go luôn chúng ta có thể là chạm và lóc cửa cũng như là chạm và mở cửa cũng như là tiện lợi hơn rất là nhiều trong khi đó GLB của chúng ta thì sử dụng là tính năng là lock cửa khóa cửa thì chúng ta vẫn sử dụng chìa khóa ha đó là một cái tiện nghi giữa hai chiếc xe này có sự khác biệt nhau đó. Hiện tại bây giờ Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG thì về phần tiện nghi bên trong xe này các bạn gì giữa hai chiếc xe này nó nó gần như là là giống nhau luôn các bạn thì đối với những cái tính năng những cái sự tiện nghi bên trong những cái chiếc xe Mercedes-Benz bây giờ là gần gần như là giống nhau hết rồi ghế của chúng ta vẫn là ghế chỉnh điện cho hàng ghế bên tài nè các bạn nha cũng như là ba vị trí nhớ ghế là nhưng đặc biệt đối với cái ghế à, trước phụ ha thì các bạn vẫn là chỉnh bằng tay đó thì trong khi đó thì chiếc Mercedes-Benz GLC của chúng ta 200 phòng tích chúng ta thì chỉnh điện hết ha cũng như là ba vị trí nhớ ghế cho hai bên luôn cho nên là à, Duy nghĩ là đối với chiếc xe GLB thì GLC thì chúng ta sẽ tiện nghi và thoải mái hơn rất là nhiều cho những người ngồi bên cạnh ha thực ra đối với cái chiếc xe uh, GLB 200 MG này các bạn là chiếc xe nó mặc dù nói là một cái chiếc xe uh, à, 7 chỗ ha chiếc xe địa uh, địa hình dành cho gia đình trong phố ha nhưng mà um, chiếc xe này nó vẫn hướng tới cái người lái nhiều hơn cho nên là Mercedes-Benz chỉ trang bị cho cái người ngồi uh, phía trước bên tài là chúng ta là ghế chỉnh điện thôi thực ra thì đối với cái tính năng mà chỉnh bằng tay ở bên hông cho cái chiếc xe này thì Di thấy là nó hơi bất tiện hơn rất là nhiều đó thực ra thì không biết là ừ, ở châu Âu hoặc là ở nước ngoài thì như thế nào các bạn nhưng mà ở Việt Nam mình thì, thì ờ, khách hàng vẫn thích là cái ghế phía trước chúng ta là chỉnh điện ha à, cũng như là về phần tắp lô nữa các bạn các bạn sẽ thấy là hai chiếc xe GLB 200 cũng như là GLC 200 Formatic của chúng ta có cái phần tắp lô được thiết kế hoàn toàn là khác nhau luôn đó thì GLC của chúng ta thì được thiết kế theo cái phong cách truyền thống ha, từ trước giờ của Mercedes-Benz đó được thiết kế Ừ, các bạn thấy nó nó nó có một cái gì đó nó nó nó nó nó rất là cổ điển nhưng mà cũng có hiện đại nhưng đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GL B200 AMG này thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái thiết kế mà gần như là hoàn toàn mới luôn cũng như là một thiết kế cực kỳ hiện đại nè các bạn thấy hiện đại ở đây là qua những cái chi tiết chẳng hạn như là cái màn hình của xe nè uhm, cái màn hình của xe nè các bạn thấy nè ha nó cũng sẽ được thiết kế uh, được thiết kế nó nó giống như một cái tính máy tính bảng ha nó liền từ bên trái sang bên phải luôn à, và đây là cái màn hình cảm ứng nữa trong khi đó thì cái màn hình của chiếc xe GLC được sẽ tách riêng ra ha à, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy những cái à, nấm chỉnh gió nè các bạn đó bên trong nó có đèn luôn cũng như là thiết kế theo cái phong cách của động cơ tuabin của máy phản lực đó các bạn máy bay phản lực á các bạn thấy nè ở về phần à, à, nội thất á, ban đêm đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz gọi là B200 này thì các bạn đi thì các bạn sẽ thấy nó bên trong nó rất là à, hiện đại cũng như là tràn ngập công nghệ luôn đó thì Duy nghĩ là với cái thiết kế này thì rất rất là những các bạn trẻ rất là thích ha à, còn những à, anh chị ha hoặc là những đối tượng khách hàng mà lớn tuổi hơn thì Duy nghĩ là sẽ thích cái phong cách của chiếc xe Mercedes-Benz GLC à, 200 hơn ok ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè khu vực này các bạn nó được thiết kế nhỏ hơn về phần mà mà mà kích thước tổng thể của chiếc xe thì uh, cái GLB của chúng ta nó tương đương với cái GLC thôi nhưng mà cái khu vực này các bạn sẽ thấy nó được thiết kế nhỏ hơn so với cái GLC nè cho nên khi mà Di ngồi vào cái phần mà ghế ngồi khoang lái này thì Di cảm thấy nó một điều nó cũng khá là rộng rãi cũng như là về phần trần xe do chiếc xe của chúng ta được thiết kế là vuông vấn cho nên là cái phần trần xe này Di cũng nghĩ là nó sẽ thoáng và rộng hơn nè à, khi mà Duyên ngồi vào cái chiếc xe chúng ta cảm giác là một điều như thế các bạn à. ok và bây giờ thì Duy đang ngồi ở khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic các bạn thì với cái hàng ghế ngồi ở phía sau các bạn chúng ta sẽ là cố định ha chúng ta sẽ không có chỉnh được nhưng mà đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 của chúng ta thì chúng ta có thể là à, điều chỉnh cái ghế này chuột tới hoặc là chuột lui các bạn bởi vì là xe của chúng ta GLB 200 có một cái hàng ghế ngồi ở phía sau nữa khi mà có người ngồi ở phía sau thì chúng ta có thể là chia sẻ cái không gian ở phía sau cho nó sẽ rộng rãi hơn đó còn trong trường hợp mà xe của chúng ta không có người ngồi phía sau á, thì chúng ta có thể là đẩy hết hàng ghế phía sau này lùi hết tối đa để mà cái khoang này có thể rộng nhất thì Di đánh giá cao ở cái phần mà thiết kế ở phần ghế sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 nhưng mà chiếc xe gọi là C200 Formatic này của chúng ta các bạn khi mà ngồi hàng ghế sau thì Di thấy một điều nó cực kỳ thoải mái luôn à, nó sẽ thoải mái hơn à, thực ra thì do là cái hàng ghế phía sau này của chúng ta là chúng ta chỉ là 5 ghế thôi chúng ta phía sau không có hàng ghế nữa cho nên là Mercedes-Benz sẽ thiết kế cố định cái hàng ghế này cũng như là cái độ nghiêng này nó cũng sẽ là được thiết kế nó rất là là là vừa phải luôn thì đối với những cái chiếc xe Mercedes-Benz kể cả GLB ha hoặc là GLC này thì cái vị trí mà độ nghiêng của cái hàng ghế ngồi này các bạn nó cũng sẽ cũng sẽ là giống nhau luôn nó sẽ không cho nghiêng quá nhiều bởi vì là trong những cái trường hợp mà mà mà nguy hiểm xảy ra các bạn thì các bạn biết rồi ha cái ghế đứng nó vẫn an toàn hơn rất là nhiều à, thực ra thì ở nước ngoài các bạn các anh chị mà um, ở nước ngoài á, sống á, thì thường biết là ha ngồi phía sau chúng ta cũng sẽ cài xích beo luôn nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì thông thường là à, các anh chị ngồi phía sau không có cài dây beo á cho nên là cũng sẽ không có để ý là cái độ nghiêng thông thường thì các anh chị chỉ thích là ghế ha, ngã nghiêng rất là nhiều để mà nằm thoải mái thôi nhưng mà Mercedes-Benz thì thì thì sẽ suy nghĩ khác các bạn cái an toàn vẫn là đưa đưa lên trên hàng đầu mặc dù là cái sự tiện nghi nó sẽ không được quá là tiện nghi nhưng an toàn nó phải là là là đưa lên hàng đầu các bạn nha về phần động cơ thì chúng ta cũng sẽ thấy là Mercedes-Benz GLB 200 AMG này cũng rất là khác so với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic ha. Bởi vì đây là một cái chiếc xe à, SUV cho đường phố các bạn cho nên là về phần động cơ nó cũng sẽ được thiết kế rất là nhỏ gọn ha. Với cái động cơ là 1.3 lít đặt ngang như thế này cũng như là với công suất là 163 mã lực ha và hộp số tự động 7 à, cấp ly hợp kép thì về phần động cơ này thì Di cũng sẽ đánh giá nó cũng sẽ không có cao bằng với là cái chiếc xe này thì cao với cái động cơ 2.0 lít uh, của chiếc xe Mercedes-Benz GLB uh, ờ, GLC 200 này thì nó được sử dụng rộng rãi trên hầu hết những chiếc xe của Mercedes-Benz kể cả là dòng GLC này, dòng C cũng như là dòng e luôn các bạn đó với động cơ này thì được Mercedes-Benz sử dụng rộng rãi nhiều hơn rất là nhiều ở GLB GLC 200 của chúng ta thì được trang bị động cơ 2.0 lít công suất là 197 mã lực và hộp số là tự động 9 cấp ngoài ra thì đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này thì chúng ta được trang bị hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian luôn đó cho nên là cái độ bám đường cũng như là cái sự vận hành của chiếc xe nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với hệ thống vận động cầu trước của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 đó mặc dù giá bán của chiếc xe Mercedes-Benz GL à, C200 Formatic này của chúng ta cao hơn 100 triệu so với là cái chiếc xe GLB 200 AMG này nhưng khi mà chúng ta lăn bánh thì hai chiếc xe này có mức giá tương đương với nhau luôn các bạn bởi vì sao bởi vì là chiếc xe Mercedes-Benz GLC của chúng ta là chiếc xe được lắp ráp trong nước cho nên hiện tại nhà nước của chúng ta đang hỗ trợ 50% thuế trước bạ ha cho nên là mặc dù là giá niêm yết nó sẽ cao hơn nhưng mà khi mà giá lăn bánh thì nó sẽ tương đương với nhau đó thì các anh chị các bạn chọn cái chiếc xe nào thực ra thì đối với cái à, hiện tại bây giờ các bạn thì những cái chiếc xe mà rắp ráp trong nước và vẫn là một cái lựa chọn hàng đầu dành cho những khách hàng đó mặc dù đây là cái chiếc xe nhập khẩu các bạn nhưng mà khi mà so sánh đối với chiếc xe Mercedes-Benz GL uh, ờ, B GLC 200 Formatic này thì chúng ta cũng thấy là chiếc xe GLC của chúng ta vẫn có nhiều những cái trang bị nó nó nó nó được trang bị nhiều hơn các bạn thực ra thì so sánh ở đây là so sánh như thế nào bởi vì là chiếc xe nhập khẩu chúng ta lúc nào cũng là bị thiệt thòi hơn rất là nhiều không không chỉ riêng là chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG này nữa mà là những cái hãng xe khác chẳng hạn như là BMW hoặc là Audi hoặc là Volvo họ vẫn nhập khẩu nguyên chiếc cho nên là so với những chiếc xe mà lắp ráp trong nước vẫn là chiếc xe hiện tại bây giờ đang được ưu tiên hàng đầu ngoài ra thì các bạn thấy rồi ha ngoài cái chính sách mà thuế thì trước đây